cần bán lô 102 m2 FPT City Đà Nẵng, gần trường đại học FPT. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hãy gọi ngay tới số em Thanh Thơ 0784860347 để được tư vấn và tới xem đất nhanh nhất.